Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến soi kèo. Trước khi đến với video nhận định ngày hôm nay, anh em hãy ấn ờ, đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến soi kèo. Trong video này, mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu rất hấp dẫn tại giải đấu Bundesliga giữa Leipzig và Bayern. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 30 khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai thì sau World Cup 2022 ờ, trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thì ờ, ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và League One đều đã thi đấu trở lại, chỉ có Bundesliga vẫn đang tạm nghỉ. Phải đến cuối tuần này, giải vô địch quốc gia Đức ờ, mới trở lại với vòng đấu thứ 16. Trận cầu tâm điểm vòng đấu này sẽ là cuộc đọ sức giữa Leipzig và Bayern Munich. À, nhìn vào cục diện hiện tại của bảng xếp hạng thì à, kết quả cặp đấu này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến à, cuộc đua vô địch năm nay. Bay em hiện tại đang dẫn đầu với 34 à, điểm sau 15 trận, ghi được 49 bàn thắng và để thủng lưới 13 à, bàn. Trong khi đó Leipzig đứng với vị trí thứ ba có hai được 28 điểm và 30 bàn thắng để thủng lưới 21 lần. Ở à, bảng xếp hạng hiện tại tuy uh, xếp ở vị trí thứ hai với 30 điểm có được nhưng giới chuyên môn nhận định rằng Leipzig mới là đối thủ số 1 của hầm Xám trong cuộc đua giành ngôi vô địch Bundesliga năm nay. Uh, Freebird không có nhiều không có chiều sâu quá tốt và nếu họ hụt hơi ở giai đoạn lượt về cũng không có gì là quá khó hiểu đâu và hiện tại à, Leipzig chỉ kém 6 điểm so với Hùm Xám để thắp sáng cơ hội vô địch thì à, Leipzig sẽ phải giành 3 điểm ở trận đấu này hoặc ít nhất là không được để thua trên sân nhà 7-1 khi mà khoảng cách giữa hai đội được nới rộng lên thành 9 điểm thì lúc đó là Timo Werner và các đồng đội sẽ rất khó để hy vọng vượt qua đối thủ Hùm Xám trên bảng xếp hạng đáng chú ý hơn Leipzig đang duy trì được phong độ à, hứng khởi khi mà thắng được 9 trận đấu gần nhất tại một mặt trận và ghi được tới 29 bàn thắng. Riêng ở ờ, Bundesliga, đội bóng này cũng có được 4 trận thắng liên tiếp. Còn về ờ, đội khách Bayern cũng đang có phong độ không hề kém cạnh so với đội chủ nhà. Lúc này Bayern đang duy trì phong độ ờ, rất là ấn tượng, thắng 10 trận chính thức mới đây. Ở Bundesliga Hồng Xám đã có được 6 chiến thắng liên tiếp ở giải đấu này và ghi được 24 bàn thắng, tức là mức trung bình là 4 bàn trên một trận. Về lịch sử đối đầu là Bayern Toàn thắng 4 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội và hôm sáng cũng không thua trước ờ, Leipzig ở 10 trận đấu gần nhất. Và hai đội bóng này đối đầu với nhau thường có rất nhiều bàn thắng, điển hình như là 4 trên 5 trận đối đầu gần đây, cả hai đội đều ghi bàn và kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên. Tuy nhiên thì ờ, trong 4 trên 5 trận đấu đó, Bayern là đội mở tỷ số trước và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1. Về đội hình ra sân dự kiến của hai đội thì ờ, Leipzig ra sân với sơ đồ là 4-2-3-1 về mặt lực lượng ở trận đấu này. Đội chủ nhà sẽ vắng đi Peter à, Gulaxi và Enkunku vì chấn thương, nhưng mà David Raum và Diallo sẽ tập luyện trở lại và có thể ra sân thi đấu. Bên kia chiến tiến thì Bayern ra sân với sơ đồ là 4-2-3-1 và trong trận đối đầu này, Hồng Sám sẽ không có được sự phục vụ của thủ thành à, số 1 à, Neo cũng như là Lucas Hernandez hay là Majaui hay Bunasa đặc biệt là Sadio Mane vì các cầu thủ này vẫn chưa bình phục chấn thương nhưng ờ, Bayern vẫn đang sở hữu một đội hình đồng đều ở cả 3 tiếng và có chiều sâu tốt hơn so với đội chủ nhà. Đến với tỷ lệ kèo trận đấu này, đội khách ờ, Bayern chấp đội chủ nhà với mức chấp là 0.5, mức tài xỉu cả trận là 3.25 với tỷ lệ kèo này, anh em nên vào mã kèo tài 3.25 cả trận vì à, cả hai đội đối đầu nhau ở ba trận gần đây đều kết thúc với từ 5 bàn thắng trở lên và hiện tại thì hai đội cũng đang có phong độ ghi bàn rất là ấn tượng cho nên vào mã kèo tài là lựa chọn an toàn nhất. Thì đây cũng chỉ là những cái nhận định à, cá nhân của mình khi mà trận đấu chưa có đội hình chính thức nữa. À, nên lên à, video YouTube chỉ để anh em tham khảo thôi. Hãy cân nhắc trước khi vào các mã kèo này. Còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chuẩn cũng như chính xác hơn thì